thì cái việc đầu tiên á và mình ờ, đầu tiên mình học lái á, thì mình phải nắm bắt được những một cái cơ bản trước thì đầu tiên á là cái cách mà mình chờ lựa chọn cái tư thế lái ngồi thích hợp à, tư thế lái thích hợp đối với chiếc xe này á xe đối với xe số sàn á, mình sẽ lựa chọn tư thế như sau chân trái của mình á đạp cần con dùng 1 phần ba mũi chân ha mình đạp cái bằng con vô đạp sát vô và gót phải chịu được chiếc sàn như thế này á, là cái chân của mình là nó bị sao nó bị xa quá rồi đúng không nó gì là mình không có điểm tựa đó, mình phải nâng cái ghế lên mình phải cho cái ghế lên chút xíu sát lên chút xíu thì cái cách chỉnh những cái ghế cơ là như thế này nè tay trái lòn giữa hai chân mình ha kéo cái cái cái thanh chốt hãm lên tay phải cầm vô lăng đúng ngược lên đó. đó khi mình đạp mình đạp con mình dùng một phần ba cái bàn chân mình ha mũi bàn chân mình đạp con gót chịu với sàn đầu gối còn phải còn độ trùng à, như vậy mới là ờ, thích hợp ừ. rồi còn cái tay của mình thì mình ờ, sẽ điều chỉnh theo cái tựa ghế này Hai điều chỉnh theo tựa ghế này thì điều chỉnh như thế nào điều chỉnh như thế nào thì khi mình ngồi ờ, mình ngồi lên ghế mình phải điều chỉnh sao đó cho cái cổ tay của mình khi mình dơ thẳng lên được đặt đỉnh vô lăng và lưng ừ. tựa được vô ghế lấy ví dụ như thế này là bị xa rồi, đúng không là mình phải ướm ướm lên ướm cái tựa ghế lên mình phải điều chỉnh làm sao cho nó thoải mái đó như thế này là ừ. tỷ lệ đúng ha. rồi còn cái phần đầu phần đầu của mình thì mình phải có cái tựa đầu cái tựa đầu rất là quan trọng nha mình phải đầu mình khi mình mở ra khi mình mở mở đầu mình ra về sau thì phải tựa được lên cái cái cái, cái tựa ghế này à, tại để coi khi mà thí dụ có lực lực sao nó tác động lên thì mình sẽ cái đầu mình sẽ ấy vô ha. Ừ. mình sẽ có cái chịu lại nếu mà mình để xa quá hoặc là để thấp quá thì có thể là sẽ gây chấn thương cổ nó như vậy thấp quá thì mình sẽ kéo nó lên đó. như thế này là, là một tư thế là hợp lý ha. đó như thế này là thế hợp lý rồi rồi còn tất cả các uh, chức năng trên xe là mình cũng phải biết một chút xíu đầu tiên đầu tiên là mình sẽ biết những cái công dụng của những thiết bị cơ bản trên xe thì hầu như nó là quy chuẩn chung của toàn thế giới hầu như xe nào nó cũng sẽ như thế thì đầu tiên cái cần bên đây là cần gì nó điều khiển tất cả các loại đèn này ha à, thí dụ khi mình mà mình là gặt về hướng bên trái hai bên trái thì nó sẽ là xi nhan trái bình thường là tắt đánh về hướng phải là xi nhan phải tắt ha à, rồi có một cái nút nút vặn ở ngoài nè nó vặn một nắp lên là sẽ hai cái đèn sương mù hai đèn cản nó sẽ cháy là để mình đi vào buổi chiều trời mưa râm râm hoặc là đèn có sương mù trời có sương mù khi mình dặn thêm một nắp nữa là cụm đèn cụm đèn lớn của mình ha khi mình đẩy cần này về phía trước là đèn chiếu chiếu xa ha đèn chiếu xa để mình đi vào ban đêm đi về cao tốc đi ngoài khu vực đông dân cư còn trong khu vực đông cư mình phải đi đèn chiếu chiếu gần rồi lâu lâu mình ra đường mình ờ, tối lâu lâu mình thấy là xe ngược chiều lại có nhiều xe nó nhá nhá nhá đèn vô mình á để ừ. làm bằng cách nào đó là đèn vaccine đó thì nó sẽ bóp ngược vô lăng vô bóp bóp ngược vô lăng này à, nhấp nhấp à, nhấp nhấp nhấp à đúng rồi nhấp nhấp à. như thế này thì uh, do cái vô lăng cái à, do cái à, cái cần um, chỉnh đèn ở đây ha người ta đã thiết kế đây thì như như thế thì cái tay của mình đặt trong vô lăng đặt như thế nào là hợp lý nhất thì bây giờ á, cái vô lăng mình chia ra là 12 múi giờ ha thì cái tay trái của mình đặt từ 9 giờ rưỡi tới 10 rưỡi tức là đặt từ khoảng này mục đích đặt từ khoảng này để làm gì để khi mình thọt những cái ngón tay mình ra mình sẽ tắt mở rất là linh hoạt à, rất là linh hoạt rồi cái tay phải thì cầm sẽ đối diện tay phải đối diện này. À, mục đích là gì cũng để là làm cái này ha ừ. à, rồi thì cái cần ở đây sẽ là cần gì thật sự đây là chỉ là cái cần uh, à, mưa đâu khi mình bóp bóp vô bóp vô giống như nhá đèn thì nước nó sẽ nước tự nhiên nó sẽ lên rồi khi mưa mưa thì cũng có nhiều uh, độ mưa thì mình sẽ chỉnh tùy theo vận độ này ví dụ mình chỉnh xuống một mét là mưa năm răm ừ. lâu lâu nó quạt một cái cái, cường độ và cái tần suất nó nó, nó ít à, nó, nó, rồi mưa lớn thì mình gạt thêm một lần nữa mưa càng lớn mình gạt mình gạt nhiều hơn ha. À. rồi tương tự ở đây nó có một sẽ có một cái nút mình dặn ngược lên nó thì là cái quạt nước ở phía sau mình à. À, rồi mình dặn thêm một mét nữa là nó sẽ có có nước à, nước rửa chiến nó sẽ chảy ra ừ. à, những cái cơ bản mình thành nắm rồi hoặc là thí dụ bây giờ mình đang chạy không mưa không gì hết nhưng mà là tất cả cái nguyên lý là tất cả các xe đều như nhau hết hầu như là tương đối giống nhau hết ừ. đó là quy lý chung ví dụ còn bây giờ thí dụ như mình à, mình có cái, cái hướng gạt gạt ngược lên này. tức là mình mình mình gạt ngược lên mình giữ bao lâu thì sẽ cần gạt mình sẽ là nó gạt theo như đó ừ. buông ra nó sẽ hết tức là những cái cục bộ nhiều lâu lâu có miếng nước nào rớt lên thì mình gạt cái đó để rồi hai cái đó là hai cái cơ bản rồi còn cái à, cái bộ phận bộ phận này đây là cái bộ phận à, máy lạnh của chúng ta này. À, bộ phận máy lạnh này. mình cũng phải biết sơ sơ khi chúng ta bấm AC đèn trái thôi nè thì lúc này mới sẽ là có máy lạnh ừ. còn khi chúng ta tắt thì chỉ là quạt gió thôi nó không có máy lạnh ừ. AC với tắt rồi thì E không xí nào rồi còn đây là cái cấp độ chỉnh cấp độ lớn nhỏ à, rồi đây là chỉnh cái hướng gió đi ra cái này rất là quan trọng nha cái này rất là quan trọng ừ. bây giờ là hướng gió là đang đang là hướng gió thổi thẳng vô người mình nè ừ. khi mình mở hướng này thì là vừa thổi thẳng vô người mình ha vừa thổi với chân ừ. rồi ở đây thì chỉ thổi với chân không thổi thẳng ở đây ừ. còn ở đây là vừa thổi thân rồi vừa thổi xuống chân mà vừa là sửa kiến biểu tượng này là biểu tượng sửa kiến ừ. rồi tiếp tục ha cái này là dùng để, để cho sửa kiến rồi còn đây á, là cái vàng lạnh và vàng nóng ha, khi mở đây tức là đang đang mở dần dàn lạnh còn khi mình lấy ngược qua đây tức là mình mở cái dàn nóng lên đó ha. khi mở đây thì gió gió nó sẽ lấy hơi nóng từ máy thổi lên thành ra nó vô đây thử nóng không để mình đi giống như mình đi trời lạnh đó phải không à, đi trời lạnh đúng rồi rồi còn ở đây là cái cách lấy gió cách lấy gió ví dụ như khi mình gạt cái cần này qua biểu tượng này là gió sẽ hoàn lưu trong xe ừ. rồi khi gạt qua đây thì mình sẽ lấy gió ở ngoài có nghĩa là ở ngoài sẽ lấy gió ở ngoài vô ừ mà Việt Nam mình nó đi hơi, hơi ô nhiễm nên đa số là cái này này lấy gió ngoài thì ở ngoài có mùi gì trong có mùi đó ừ. à, rồi rồi nút tam hai tam giác lòng này vô đây nè hai tam giác lòng này cái nút này ngày thi mình sẽ có sử dụng đây đây là cái nút đó, khi mình bấm vô là hai cái đèn hai bên nó chốt à, à. thẻ bốn ờ, cố mình xem đã có sự cố thì mở tiên là theo đang muốn chịu bệnh viện bệnh gì đó à, thì mình cũng thảo tiêm lên nhưng mà không có lạm dụng lúc này lúc này đa số một số người là lạm dụng là cứ đi vô dòng xuyến là phải mở cái này rồi đi qua đèn xanh đèn đỏ rồi qua ngã tư là mở cái này à, cái này mình không có thể lạm dụng được rồi rồi tiếp tục thì bây giờ á mình sẽ biết cái cách mở đóng cửa như thế nào là, là đúng ví dụ khi cái mình lái xe con mà mình đóng cửa nhiều người lên đóng cửa rất là mạnh gây, gây rất là phiền cho người trong xe còn nhiều người đóng cửa thì lại rất là sợ sợ sợ đóng cửa rất là nhẹ ha rồi thì nó, nó nhẹ thì nó sẽ không bám vô thì nó sẽ gây mất an toàn còn máy nó sẽ báo ha, nó sẽ báo thì cái cách đóng cửa là, ờ, là cho nó chuẩn là như thế này từ ở ngoài mình không dùng lực mình chỉ dìu nó vô thôi dìu cái cửa vô khi còn một gan cuối bắt đầu mình dùng lực nè dìu nhẹ vô khi còn gan cuối bắt đầu dùng lực thì cái cửa đóng chặt và nó không nó không có lực tác động vô vô trong xe ha, việc này rất là quan trọng rồi còn việc thắt xích beo ha thắt xích beo thì đầu tiên nè cái tay phải chúng ta sẽ làm thành một cái càng cua nè ha làm một cái càng cua cầm như thế này ngón tay cái vuốt ngược lên đầu bốn cái tay này chụp để kéo ngược cái dây ra rồi ha việc đó rất là nó mình phải đi học rồi mình phải biết cái này rồi làm lại đang làm nữa ha ví dụ giờ cái dây nó xa quá thì mình lấy cái tay này đúng không mình chèn cái tay này tay này sẽ làm một cái càng cua này đúng rồi. tay này càng ngược là mình bắt đầu mình xuống lưu ý là xích beo là mình kéo đều và nhẹ lực nhẹ ví dụ mình kéo lực mạnh là nó sẽ phá lại giống như là đây có đang có cái rồi còn cái cách đánh lái của ờ, vô lăng đầu tiên mình sẽ học cách đánh lái nguội trước thì do ở đây là mình không có đúng ra là mình phải vô trường mình sẽ nâng hai cái ờ, ừ. bánh trước lên và mình sẽ đánh lái ngựa nhưng mà do ở đây không có thì mình sẽ tập như thế này mình cũng dẫn đánh lái ở chỗ luôn thì cái cách đánh lái sẽ như thế nào thì nó có rất nhiều cách đánh lái ha có nghĩa là ở nước ngoài nó hay dùng ờ, cách đánh lái là đẩy và kéo đẩy và kéo có nghĩa là như thế này tay này đẩy lên tay này kéo xuống rồi tay này đẩy lên tiếp tục đó cách đánh lái này thì nó không có được linh hoạt tại vì đoạn đường ở Việt Nam nó được rất là nhỏ đánh rất nhiều lãi nhưng mà cái này thì nó hơi chậm à, rồi có một số có một cách đánh lái khác là mà, mà cho hỏi hầu như mình đánh lái xong cái mình muốn nó, nó chở thẳng là mình thả ra hầu như nó, nó, nó trở lại hay là chính xác thì nó, nó nó sẽ trả lại nhưng mà mình không tin tưởng vào nó được mình phải nghĩ như thế này trợ lực lái là nó chỉ trợ lực cho ta lái nó nhẹ đi chứ mình đừng có tin tưởng là nó sẽ thả hết và mình buông tay lái cho nó trả cái chuyện đó là chuyện một sai lầm tại vì bây giờ ví dụ cái đường nó không lúc nào cũng không không phải bằng phẳng cả thí dụ bây giờ mình buông ra cho nó trả nhưng mình lỡ nó cắn cục đá nó cán tới cục đá thì nó sẽ đạp là một hướng khác hoặc là cái đường nó sẽ có một cái khe thí dụ những cái đường nó không có phải là bằng phẳng tuyệt đối nên nó thí dụ mình mình cũng phải nương mình trả chứ mình không có để là cho nó tình trạng. rồi có một cái cách đánh hai rồi em hỏi làm ừ. sao mình biết được nó đã đã đã cân bằng là có nghĩa là nó thẳng rồi à thì à, tiếp tiếp theo là tôi hướng nhận cái đó luôn nào ha thì á, à, mà cách cách cái đánh thứ hai á là thấy một số bạn nữ đánh do số bạn nữ cái tay người ta ngắn đó, nên người ta sẽ đánh như thế này đánh giống như kiểu mèo mèo cào vậy đó nhưng mà rất là nhìn thấy rất là hay thì cái tay này người ta nắm do người ta tay người ta ngắn người ta nắm sẽ gọn ngắn ngắn lại đó khi tay này kéo xuống tới tay này kéo kéo như thế này đó còn mấy người nữ thì người ta thường đánh kiểu này ừ. à, rồi thì trả thì người ta cũng trả ngược lại kiểu này nhưng mà những cái cách này thì hầu như nó nó nó không có phải là tối ưu nếu so với đường Việt Nam á cái cách tối ưu nhất đó, của những tài xế Việt Nam á là người ta sẽ xe một tay à. đó. mà, mà cái này mình sẽ xe một tay nhưng mà cái phần này á, là khi đã mình là mình đã ờ, rành rồi thì mình dùng ừ. chiêu này còn không á thì bây giờ mình dùng một cái chiêu đơn giản hơn nhiều ha rồi hồi nãy anh hỏi á, là làm sao mà mình biết được là mình ngồi xem làm sao biết được bánh mình thẳng hay không đúng không ừ. thì bây giờ vậy nè đối với những chiếc xe bốn chỗ á, đa số là vô lăng sẽ đánh được mỗi bên một gần rưỡi à, có nghĩa là khi mình đang nằm ở vị trí chính giữa vị trí thẳng lái của vô lăng thì mỗi bên đánh được khoảng một vòng rưỡi còn xe bảy chỗ mỗi bên đánh được khoảng hai vòng nên ví dụ như trong quá trình mình ngồi trong xe và mình không biết anh không biết cái cái bảng xe nằm đâu thì anh cứ đánh chết hay đánh chết gì một bên nào đó anh tả hai vòng lái em lấy ví dụ bây giờ em đánh chết thì bên trái đúng không à, là hai dạ, em, em tả hai hai vòng lái nè à, một vòng hai vào đó như vậy thì cái, anh thấy không bánh xe nó đã, đã thẳng đúng không thì thường thường á là tất cả các hãng nó sẽ như ờ, một uh, thiết kế vô lăng như thế này biểu tượng hãng nằm ở trên à, cái biểu tượng cái kèn nằm ở dưới à, thấy không? À, biểu tượng nằm như thế này à, à. rồi thì bây giờ cái cách đánh lái mà cách đánh lái bắt chéo tay của của người việt mình á là cái cách đó là một cái cách khá lý tưởng đầu tiên mình học mình nên bắt theo cái đó thì cái tay lái đó sẽ như như thế này thì hai tay ha tay này cầm vị trí chín giờ rưỡi tới mười rưỡi nè tay này cầm vị trí đối diện này khi anh đánh cơ hái về bên trái thì tay trái anh kéo tay phải anh đẩy lên khi hết hành trình thì anh buông cái tay trái ra tay phải vẫn tiếp tục làm rồi ừ. tay trái nắm kéo tiếp tay phải vuốt cụ lên tiếp thấy không ngược lại bên phải thì sao tay phải kéo xuống nè phải kéo tay đẩy lên khi hết hành trình tay phải thì tay phải buông ra tay trái vẫn tiếp tục đẩy có nghĩa là mình làm sao cho lăn nó quay liên tục mà nó không ngừng ừ. là một cái cách chính xác ha hiểu rồi rồi bây giờ à, anh lên anh lên mình sẽ làm thử đi ha làm thử những cái động tác hồi nãy giờ hồi nãy giờ em làm thử đó, đầu tiên là mình lên mình chỉnh cái gì cái lái cho thích hợp trước rồi chia sẻ thêm với anh đó là xe này xe Nova này nó có trang bị thêm ờ, cái phần này có nghĩa là khi mình nhả xuống thì xe ghế nó sẽ thấp xuống và mình ờ. mình ờ, dặn lên thì ghế nó sẽ cao lên à, cái, cái nghĩa là nâng nâng được cái, cái hướng ghế có nghĩa là mà nếu mà đúng á, đạp á, là cái này nó phải dạ, như, như như thế như mình vậy là, như vậy là chưa chưa chưa đúng chưa đúng cái đầu gối anh đã mất mất cái độ trùng rồi anh phải còn cái độ trùng à. anh trở lên cho lên chút xíu nữa đó như thế cũng là khá rồi đó rồi và tay anh đo tay đi đo tay nữa không gì đó nó hơi nó hơi xa đúng không nó hơi ờ, dối dối rồi đúng không là hơi dối dối rồi mình nên cho một một một một lên một nhỏ đó vậy là hợp lý ha như vậy là à, chứ nếu để mình để xa cái lưng mình quá thì mình lái một đoạn đường dài 4 năm tiếng mình ba bốn tiếng đồng hồ đó mình sẽ bị đau lưng ngay ừ. rồi. rồi còn cái nguyên tắc mà đạp côn á thì cũng là một cái mũi này đúng rồi các bạn rồi, chân mình chia ra ba đoạn đạp à, bên này á, là cái chỗ này là bây giờ à, nó, mắt... nó cũng là như thế này nhưng mà trước mắt đó là em chưa hướng dẫn anh cái đó ha à, ừ. à, một chút mình sẽ đánh đánh số xong rồi đầu mình mới chạy được cái xe này ừ, ừ. nên bây giờ những cái cơ bản mình sẽ làm trước những cái cơ bản đi rồi đây đóng qua đúng rồi rồi tiếp tục và tiếp tục đúng rồi tiếp tục đến cho hết lái luôn rồi anh hết lái anh thủ về từ thế ban đầu là đi thủ thì cái phủ chín rồi anh đánh về phải rồi đánh hết về phải đi anh hết luôn rồi giờ anh trả hai vòng lái trả hai vòng hai vòng chứ không à. một vòng rưỡi à một vòng rồi vòng nữa đó là ngay vị trí thẳng lái của anh hồi nãy anh hỏi đó à, rồi giờ anh đánh hết vòng trái có phải hai vòng không à, à, lưu ý anh ha à, cái ngón tay cái anh để để để để định để nó mua lăng. à không có bóp vô khi anh bóp vô cái lực anh nó bị sẽ bị phân tán thành lực bóp là khi đó khi mà tay mình đã có một cái lực vuông góc lực bóp rồi cái dịch tròn của mình nó, nó sẽ bị hạn chế nó không có linh hoạt cái tay ừ. rồi anh đánh hết trái lại đi chủ sàn thì mình còn còn nhiều nhiều rất nhiều công đoạn mình mới ờ, cho xe khởi hành được rồi đánh hết điện tải lại nghĩa là khi mình đánh hết trái mà mình quay hết về bên phải thì đã là xe bảy chỗ này tới bốn vòng anh nhớ nè tại vì anh thấy nhiều khi mấy tài xế mà vô vô đường cục á vô đường hẹp người ta quay đầu lại người ta đánh lái rất là nhanh đúng không đánh nhanh rồi quay trở lại nhanh nhanh nhanh, nhanh. không rất là nhiều vòng lái đó nên mình bây giờ mình phải làm cho nó nó, nó linh hoạt lên đúng rồi đúng rồi đúng rồi còn hơi là sương sượng một chút mình sẽ làm cho nó linh hoạt hơn chút xíu rồi giờ anh trả thẳng lái hai dòng lái nè một một dòng rồi đó rồi dòng nữa rồi đúng rồi rồi bây giờ á, mình sẽ học tới ờ, bộ số ha mình sẽ học tới bộ số rồi anh tắt máy xe đi anh rồi bây giờ mình sẽ học tới là học số ha giờ mình sẽ thấy anh thấy biểu đồ số biểu đồ ừ. số đây là các bản đồ số này. lên bất kỳ chiếc xe nào mình muốn vô số thì mình phải nhìn lên cái biển đồ số trên vô lăng đều có biển đồ số hết rồi thì em vẽ ra đây cho anh dễ thấy nè ha. rồi bây giờ cần số mình đang nằm ở vị trí n vị trí ờ, ông ông no đó vị trí neutral tiếng anh đọc là neutral tắt có chữ n nè việt nam mình hay nói là uh, bông mo bông mo bông mo vậy đó ha thì bây giờ làm sao mà mình biết nó nằm vị trí nào thì cái cách phân biệt nè khi nằm ở vị trí N thì mức độ dao động qua lại của nó rất là lớn anh thấy không à, làm thử coi ờ, không lỏng lè đúng không ừ. mức độ dao động qua pha trái phải rất lớn khi có một số bất kỳ anh làm thử coi nó cứng không cứng như vậy lên xe đầu tiên là mình phải kiểm số trước là mình mới là nổ máy à nổ máy như vậy là đi là, là chưa phải số không rồi đúng không rồi đây mới là số không rồi anh nhìn biển đầu số anh thấy nè khi muốn vô số 1 thì sao mình sẽ ép sát về bên trái đẩy thẳng lên vừa ép vừa đẩy đúng rồi đó là số 1 anh phải nhớ là số mình đi theo một góc vuông ha một góc vuông ha chứ không có đi xéo nha ừ. à, góc vuông rồi có một cái mẹo nhỏ là như thế này khi từ số 1 mà anh muốn về về à, về số, số n ha thì anh chỉ việc kéo tới vị trí này kéo tới vị trí này tự động giống mình tưởng tượng là giống như có một cái lò xo ừ. hút mình vô thật ra nó không có không có lò xo nhưng mà lúc nào anh nhìn nè lúc nào phải không nó cũng muốn hút về chính giữa hết thấy chưa ừ. Đó. nên bây giờ mình cứ nhớ nè khi số 1 muốn về chơi về về, về n thì mình chỉ chỉ việc à, à có, có nghĩa là mình nghiêng qua à, nghiêng à, không, à, không, à, hiểu, em hiểu rồi có nghĩa là đây là nè đây là là số số không đúng không đúng rồi đẩy số 1 đúng bây rồi. giờ muốn số 0 bình thường là mình kéo xuống này mình gặt qua đây đúng không đúng rồi mình khỏi mình, mình kéo, kéo xuống là, là ra số 1 nó là số 0 chính, xác, à. chính xác. rồi tương tự số 2 thì sao anh ép sát đùi kéo thẳng xuống rồi à. rồi anh về lại số 0 cũng tương tự tới đây tự động ừ. tưởng tượng giống như có cái lò xo hút vô rồi số 3 thì rất là đơn giản chỉ việc đẩy thôi rồi. rồi đúng à. rồi rồi số 4 kéo thẳng xuống à, kéo xuống ừ, rồi số 0 về nhẹ tương tự số 5 thì sao mình cũng ép sát về bên phải ha và đẩy nó lên rồi tương tự số 5 cũng về số 0 mình cũng kéo tới đây tự động hầu giống như là mình cứ nghĩ là có cái lo lò xo nó kéo ngược lại ừ. rồi rồi số ve thì nó nó sẽ số ve sẽ như thế này thì anh cũng sẽ ép sát kéo thẳng xuống rồi ép sát đi thì nếu mình à, rồi bây giờ cái cách cầm cái tay của mình á mình sẽ cầm như thế này mình sẽ cầm như thế này anh đưa cho em mượn mở cái cửa ra cho mát vậy mình tắt máy rồi rồi anh sẽ cầm cái tay úp thẳng lên như thế này khi anh muốn vô số da ha anh ngửa cái tay anh tán nó qua bốn à. tay anh gị mạnh xuống bốn tay đè là cái đèn xuống rồi đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn có nghĩa là mình dùng thế nè thí dụ như là đang nhìn thẳng nè khi muốn vô muốn vô số 1 số 2 không muốn vô số 1 số 2 thì anh nghiêng cái tay qua anh à. ép anh đẩy lên anh dùng cái miếng mớ thịt này đẩy nó lên hiểu hiểu, hiểu chưa rồi còn ngược lại muốn vô số 5 với số ờ, ve thì tán quạt rồi kéo nó xuống kéo à, rồi vậy nè à, rồi không về số không đàng hoàng à, rồi nói chung tất cả mọi thứ đều phải về số không rồi mới vô số khác xác, đúng không chính xác chính xác ví dụ như bây giờ ví dụ như bây giờ mình mình đang ở số 3 ừ. kèo xuống ờ, đây đẩy qua này luôn á là nó không nó được. không không được đúng rồi phải Hiểu về rồi. số không rồi rồi anh anh vô vô số vô, vô số ve thử đi rồi đúng rồi anh nghe số ve nghe mà nghe có nghe một cái cốc đúng không ừ. còn từ thường số khác không nghe nè ví dụ vô số 3 nó không nghe nè nó mở cửa ừ, không nó báo mà chìa khóa rồi khi anh vô số gian nghe một cái cốc nè nghe thử nè ừ. có nghe không có nghe không nghe không có có ha à, nhớ ừ. nè rồi rồi <clears throat> lưu ý như, như thế này nè ở trong ờ, số của mình thì có những giống như mình mình phải nghĩ là giống như có những cái thanh nó chặn lại như thế này mình phải vô đúng the có nghĩa là nhiều người kéo qua mới tới đây mà đẩy lên thì đẩy đẩy đẩy, đẩy, không không không được anh, ừ. anh hiểu không giống như ở đây hiểu, đó, hiểu, hiểu, à, hiểu. rồi rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác ha mình sẽ thao tác nhưng mình, mình sẽ... nãy, nãy giờ mình cảm giác là mình không biết là nó nó nó vô dưa nó, nó vô à. rồi đó ừ. tại vì nói chung thật sự là mình mới nên mà không biết nó nó, vô chưa ừ. nó có nghĩa là gì nè cái số thật ra số cái số rất là nhẹ mình vô bằng một ngón tay mình vô cũng được luôn nè em vô, ừ. em vô thử cho anh xem nè rất số rất là nhẹ một ngón tay cái luôn nè à, một ngón tay chỏ luôn nè à. nghĩa là mình vô phải đúng khớp nó vô rất là nhẹ ừ. ha rồi ví dụ số 2 số 3 nè rất là nhẹ nhàng ha nên số tự động nó sẽ cài vô cho mình thôi ừ. nghĩa là mình làm mình phải đi cho hết hành trình ví dụ từ số 0 mình phải lên số 3 thì mình phải lên cho dù nó số nhẹ nhưng mà phải lên cho nó hết hành trình rồi người tới giữa là ví dụ như mình mình nhảy số thì nó có vấn đề hay là phải buộc là phải theo thứ tự à rồi cái đó là một câu hỏi hay đó thì bây giờ nè đối xe Honda anh phải lên từng số không 1, 2, 3, 4, 5 Nhưng xe hơi thì nó lại khác Xe hơi nè Từ số 1 anh có thể lên số 3 Từ số 5 anh có thể về số 2 Từ số ừ. 1 anh thể vô số ve Từ số ve có thể về số 2 ừ. Nghĩa là mình Nói chung là do mình cái, thôi Do à, cái cảm giác cái xe ngẫu nhiên Đúng ừ. rồi cảm giác cái xe Giống mình đang chạy số 5 Có tình huống mình thắng Thắng thì thí dụ mình thắng hơi hơi Thì mình có thể là về số 4, số 3 Mình lấy trà đàm đi tiếp còn ví dụ mình thắng đứng xe lại mình bắt buộc phải về lại số 1 ừ. à cái đó là cái cảm nhận mình của mình nó là cái hay của tài xế số sàn là như thế thì bây giờ á đầu tiên mình muốn khởi hành được chiếc xe thì mình phải thuộc bộ số này ừ. thì bây giờ mình tự cho số trong đầu mình và mình tự đánh số ha, rồi anh tự cho một số nào bất kỳ đó rồi anh đánh số đi tự cho một là số. là sao anh anh không hiểu ví dụ như anh cho anh, anh trong đầu anh cho đang cho số 3 thì đánh đánh à, số 3. hiểu hiểu hiểu à, anh tự cho số anh đánh ha. à rồi muốn cho số nào đánh rồi lưu ý khi đánh tay tay trái cầm ở vị trí à, à đây đây rồi mắt à. nhìn về trước ha mình không nhìn cần số mình phải tập luyện như thế đó việc việc việc thuộc vào số này cực kỳ quan trọng mình ra đường mà thí dụ mình lộn số đang số 1 mà mình vô lộn số 4 thì rất là nguy hiểm ha rồi thí dụ như ờ, đang số 3 đang số 4 muốn về số 3 mà về lộn vô số 1 thì, thì xe nó sẽ bị hưng lại ha, cũng rất gây rất là nguy ừ. hiểm nên việc hộp số là mình phải làm cho nó nhuyễn rồi có một cái lưu lưu ý nha ha bây giờ á rất nhiều trường hợp xảy ra là số 1 khi vô số 1 khi sang số 2 sẽ lộn số 4 lý do là sao lý do đó là mình quên mình quên trong đầu á, là lúc nào á, là nó cũng sẽ giống như có một cái lò xo hút hút về cái ờ, số 0 vậy đó ha nên khi đang ở vị trí số 1 đúng không mình chỉ việc để ừ, mình mình tưởng là số 1 kéo thẳng xuống số 2 được đúng không mình kéo xuống thì vô tình nó đã hút về chính giữa là mình sẽ kéo sẽ, sẽ lọt xuống số số 4 đúng không do đó khi số 1 mà muốn vô trực tiếp vô số 2 thì chúng ta phải vừa ép vừa kéo làm như thế thì nó không tốt cho hộp số nhưng mà người mới lái thì nên làm như thế cho nó giản tiện cái cái cái thao tác một chút xíu còn những cái người lái rành rồi người ta sẽ nè người ta sẽ làm nhanh như thế đó ha dạ. ừ. yeah. không? còn mình mình lái mình lúc đầu mình chưa rành có thể mình chưa có nhịp nhàng được giống như người ta thì mình nên vừa vừa ép vừa kéo xuống ha rồi lưu ý rồi trường hợp như, như thế thì sao rồi như thế thì số 1 là mình đã tránh được tình trạng là lộn số 4 còn số 2 lên số 3 mình sẽ dùng mình sẽ nhờ giống như mình nhờ cái lò xo đây mình sẽ lên số 3 rất là rất là linh hoạt số 2 lên số 3 mình không cần dùng lực mình thả lỏng ra lỏng thiệt lỏng luôn mình đẩy thẳng lên thôi khi mình đẩy thẳng lên tự động hút về nè rồi cái mình đẩy thẳng lên nữa là lọt cái số 3 rồi, anh làm thử kìa anh phải thử để thả lỏng cổ tay rồi rồi đừng có dùng lực đây là đang số 2 à, đúng đang không số 2 rồi anh ừ, như vậy đặt cái tay gì là lại sai nữa nè à, khi đang số 2 nè anh muốn lên số 3 nè anh cứ giật giật giật thẳng lên này nó rất là nhẹ ừ. nhàng hoặc là anh, anh cầm anh cầm anh cầm ba cái ngón tay anh nghĩ nó lên cũng được nữa nó tạt tạt là số số số 2 vô số 3 rất là nhẹ nè anh nhìn nè không rất là nhẹ một ngón tay vô cũng được nè. rồi rồi à, bây giờ gì nè bây giờ đâu anh lên số 1 vô vô lộn thử số 2 vô vô vô số 2 thử coi à ép sát kéo thẳng xuống nói không nếu mà anh không ép sát anh thấy nó cực cực cực cực lại liền ừ. không là do lúc đó là nó là so nó hút vô ngay tí này nè nó hơi bị cấn ngay chỗ này nè thấy chưa nó mình phải lưu ý cái đó ha rồi rồi bây giờ về số không đi anh rồi bây giờ mình sẽ học khởi khởi động à, học cái khởi hành một chiếc xe rồi bây giờ anh đề máy lên à dặn chìa khóa lên mình mình sẽ đợi máy chết trong 3 giây nè ví dụ giờ mình tắt hết chìa khóa nè ừ. đúng không mình dặn lên đó cho đèn chết đi cho nó chết đèn hết đi ừ. à, nó chép engine máy đâu hết đi cho nó còn nhớ nó khôi phục lại nè rồi anh đề lên có nghĩa là sáng hết những cái này thì bắt đầu là chúng ta mới khai hành không nè anh anh làm lại anh sẽ thấy nè ví à. dụ mình tắt hết nè đúng ừ. không mình tự hoài nè rút rút chìa khóa vô nè ừ. đầu tiên mình sẽ là một nấc ha, là mở một nấc là mở ờ, nấc điện nấc điện nở thêm nấc ừ. nữa rồi anh nhìn vô cái bảng đồng hồ đi đúng không rồi rồi nó test hết nó test mấy cái kia lặn xuống rồi đó ừ. đúng không rồi giờ anh sẽ đề máy thì cách đề máy nè anh phải cắt con vô cắt sát con vô đạp này vô rồi rồi dặn chìa khóa cùng chiều kim đồng hồ khi nào máy nổ thì buông buông tay ra rồi buông ra rồi mở máy lạnh lên đi nào AC à, AC rồi đóng cửa lại nè đóng đóng những cửa ấm ừ, mình mình à, cho, cho kiếm kiếm lên móc lên móc lên hết à, à ở trên đúng rồi mà mà trên chỗ tài xế này là bốn nút bây giờ à, anh cho hỏi nút bây giờ cái này là điều khiển của cái hai bên này rồi còn cái hai cái dưới không cái đó là điều khiển một bên đó bốn cái đó là ứng với bốn cánh cửa à. bốn cái bên cánh cửa sổ à, à hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu rồi cái nút này anh thấy không nút này nè, ừ. nè anh bấm xuống thì là các các kiến này nó lóc hết nó không nó không điều chỉnh được nữa mình để có, có, có trên xe có trẻ em nó mình khóa nó nên khóa đó là nè thấy không đâu có à. rồi khi mình tháo nút đó ra thì sẽ bấm được à hiểu yeah, rồi rồi còn cái lóc này là à, lóc anh bấm đi bấm nút lên nó là sẽ lóc khóa cửa lại hết không cho ai mở được à. không cho nít nó mở rồi bấm đó là mở mở ra ừ. mở khóa à, lóc nó ra ừ, hiểu rồi rồi giới thiệu với anh đây là cái thắng tay ừ thắng để dùng tay để làm kêu bằng thắng tay còn thắng dùng chân để làm hiểu, bằng hiểu. thắng chân ha, này biết thắng tay là mục đích là công dụng làm gì nó giữ cho chiếc xe mình đứng yên trên dốc tại vì khi khi mình tắt máy mình leo xuống xe mà lưỡi mình đang đậu lên dốc mà mình không không kéo thắng tay thì xe nó sẽ trôi ừ. rồi cách nhả thì sao tay ha tay cái bóp cái chốt tay thẳng về phía trước nó thành trình trường hợp nó bị cứng bóp không bóp bóp cứng quá không được thì mình vừa kéo ngược nó về phía sau à hiểu nó nhẹ lại và đẩy lên phía trước à. còn khi kéo thì mình không dùng không dùng, không cần không, không cần bóp không cần bóp để mình nghe cái tiếng rột rẹt đó mình ước lượng rồi anh thử đây đó đúng rồi rồi nhả bóp vô à cái nhả hết luôn ừ. ví dụ như mà mình nhả xuống đây chút chút nó nó cũng thắng từ từ hay sao đúng rồi nè anh nhìn nè cái biểu tượng cái, cái, cái chấm than thấy chưa à, à đó, đó. nói chung vẫn còn nặng đúng không đúng nó rồi. vẫn còn thắng nhưng mà nó thắng Chắc dạ, nhẹ hơn đúng nhẹ, không nhưng mà làm như vậy thì lâu chạy lâu nó sẽ nóng nó sẽ à, nóng, nó sẽ hiểu. bó nó sẽ hư hư hư, hư thắng rồi rồi xong ha rồi bây giờ nè ở dưới chân mình á nó sẽ có ba cái cần ở chân mình nó sẽ có ba cái cần rồi giờ em mô phỏng lại ra ba cái cần nó như thế này là là những cái đỏ này là ba cái cần à, cần bàn đạp dưới nè à, thì bên đây nó sẽ là những con à, ừ. con là cái amria đó tại vì mình này, tại vì lên lên xe hơi mình kêu cho con cho nó cho có một từ thôi nó xử lý à, cho nó nhanh một chút à, rồi hai bên đây là chân thắng và chân ga à, rồi thì chân phải của mình sẽ đảm nhiệm thắng và ga anh à, thấy không cái gót mình chịu mình chịu với sàn cái gót đây, cái gót thiên về bên chân thắng rồi mình thắng thẳng là sát nên cũng đặt à, thẳng là, là là sát dạ. bên côn à, thắng là nằm ở giữa đó ừ. rồi rồi anh anh anh đi giữ thắng đi giữ cái thắng đi ô thắng đừng có đạp kiểu đó anh thắng là giống như xem đa anh thắng là anh thắng luôn chứ làm sao mà thắng mà đạp dục dục dục kiểu đó được đúng không à. rồi lấy mũi đạp thẳng thẳng xuống rồi khi muốn dùng chân ga thì cái gót nè vẫn chịu dưới dưới bên chân thắng này à, cái gót vẫn nằm bên, bên thiên về bên chân thắng anh thấy không ừ. gót vẫn thiên thắng rồi mở mũi lên mở mũi chân lên đánh chữ V qua thì điểm ra rồi rồi anh điểm mỏng ra ra là điểm điểm nó khác với đạp nha điểm là sao đạp là tự trên mình đạp xuống rồi là đạp còn điểm là từ, mình mình mình đạp, giống như đẩy nhẹ nhẹ vậy đâu không rồi đúng rồi điểm thật điểm ồ vậy là hơi mạnh đó. tại vì mình mới lên mình chưa có ừ. quen anh làm nhẹ lại rồi quay về chiến thắng làm vài lần cho nó quen quay về chiến thắng đi anh ừ, thắng thì mình đạp không thắng thì đạp ừ. được còn cái gì nói chung á thắng thì mình có thể là mình đạp được để đền đủ nguy hiểm còn ga thì không giờ đạp được ga phải điểm rồi điểm rồi quay về điểm thắng rồi chuyển qua ga mình làm vài lần cho quen ha rồi quay về điểm ra rồi rồi được rồi giờ buông chân phải đi còn giờ chân trái của mình thì hồi nãy em đã nói rồi dùng 1 phần ba bàn chân ha để mình đạp chân con rồi đạp chân con sát vô rồi đạp rồi. hết luôn đúng không anh ừ, đạp hết luôn rồi bây giờ á mình phải nhớ hai cái đặc điểm của chân con này. khi anh làm bất cứ chuyện gì anh cũng phải làm nó trước lên xe như hồi nãy á, anh đề máy anh cũng phải làm đạp con trước nữa lý do là sao Sao thường, nó còn số hả? Thường tài xế á, thường tài xế về lên xe là phải kiểm tra số. Ừ. À vô số không rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà anh quên là con này sẽ chuyện gì xảy ra nè. Lỡ trên xe anh có một cái đứa bé thì đứa bé nó hay thấy máy thấy nó thấy gạt là nó, nó cũng hay chậm chọt nó gạt theo. Mà gạt theo rồi có số anh để máy lên một cái nó thì rất là nguy hiểm. Ừ. À, nên là mình phải à, là các con đề máy. Rồi khi thắng cũng phải các con rồi mới thắng khi sang số cũng các con rồi mới sang số nó nên làm gì cũng các con trước gì anh nhớ cho em hai đặc điểm là làm gì cũng làm nó trước hết đó ha rồi đặc điểm thứ hai là nhớ cái câu cứ từ từ nè ha đặc điểm thứ hai là phải nhớ là cứ từ từ có nghĩa là sao xe mình cả cả tấn xe mình cả tấn rồi mình phải dùng mình dụ từ từ từ từ cho nó đi chứ nếu bây giờ mình mình buông mạnh ra quá thì thì nó sẽ bị tắt máy ngay ha. cắt con thì anh cắt nhanh được nhưng mà nhả con là phải cứ từ từ ừ. thì muốn cứ từ từ thì mình muốn làm sao mà để để để để để, để được cái từ cứ từ từ này thì bây giờ mình sẽ thực thực, thực hành thử nè bây giờ con anh cắt sát vô đi sát vô rồi gót về với sàn anh mở rồi. anh mở cho em ba nấc này ba nấc là sao thì nở từng nấc một hai ba đây à là mở giảm giảm độ côn đó à, hả nhanh quá đạp lại bây giờ anh mở cho em 10 nấc này. chia cái ba nấc hồi nãy thành à, là nó chậm lại đúng không đúng rồi vẫn còn nhanh quá làm lại hồi nãy ba nấc thì mình mở vậy vậy vậy còn 10 nấc thì phải li ti hơn À, hiểu rồi, hiểu hiểu hiểu. hiểu. Dạ. nhưng mà như anh cảm giác ví dụ như mình mình đạp hết cái này ừ. mình mình mở hết ra mà nó còn cảm giác nó giống như nó chưa hết con phải lùi cái chân lại không không không không, không cần mở hết con có nghĩa là gì nè anh phải nè lưu ý anh nè bây giờ dưới đây là, là là là đây là cái sàn của mình đây là cái sàn của mình đi ừ. đây là cái hết cái ờ, chân con của mình đạp từ trên đạp xuống đúng không từ đây đạp xuống nhưng mà cái đoạn chỉ có đoạn giữa này á, là nó mới có tác dụng thôi cái đoạn giữa này nè chứ không cần phải đạp hết à, cực mạnh vô đúng còn không những không mình phải đạp hết mạnh tại vì mình đâu có biết nó nằm như nó nằm ở đoạn nào làm à. sao mình xác định được cái đoạn này ừ, đúng hiểu, không hiểu, hiểu. à thế làm sao mình phải xác định được đoạn này xe của mình thì mình quen rồi mình xác định còn lên bất kỳ chiếc xe nào đều phải cắt sát con hết ừ. khi anh không cắt sát con thì vô số rất là khó ha à, rồi thì hai cái độ này là hai cái độ rơ cái độ rơ đúng không cái độ rơ đây đây là đầu rơ thôi đúng không ở giữa này nó thật ra nó mới có cái độ tác dụng của cái con này ừ. ha à, rồi anh cứ làm đi làm như 10 lần đi từng nắp nhỏ rồi xong rồi bây giờ mình sẽ tới cái cách chỉnh chỉnh à, à em sẽ làm cái mẫu cho anh xem trước cái việc này á, là quan trọng không kém đây bây giờ á, mình sẽ chỉnh mình sẽ chỉnh đèn giờ mình sẽ chỉnh uh, chiến hậu ha việc việc chỉnh chiến hậu là cái việc rất là quan trọng mình lên xe mình ngồi thì mọi người sẽ ngồi một tư thế ngồi khác nhau có người cao người thấp người ngồi ờ, cả cái người ngồi xa thì cái tư thế mắt mình sẽ chỉnh như cái chiến như thế nào cho thích hợp thì đây đây là một phần chính kiến đây à left right nè trái phải đó à, trái phải nè rồi ví dụ dạng em gạt cái cần này qua bên phải ừ. thì đây là bốn cái hướng để chỉnh cái kiến thì mình chỉnh làm sao mà để khắc chế cái điểm mù nó tốt nhất ha thì bây giờ á, mình chỉnh mình canh mình chỉnh kiến hậu làm sao đó mà cho cái thùng á cái thùng á nó cái thùng cái thùng xe của mình á là chỉ chiếm một cái diện tích nhỏ của cái cái kiến hậu thôi nó giống như thế này xe đúng không? à cái thùng xe sẽ đuôi hai xe mình đó à hiểu rồi hiểu chiếm rồi. chiếm từ 1 phần ba ở ờ, chiếm từ 1 ờ, phần năm tới 1 phần tư của ờ, cái phần kiến thôi anh thấy không ừ. thấy không rồi tương tự kiến hậu thì mình cũng sẽ chỉnh làm sao đó mà cho đó là cái cái cái độ nhìn đó là là rộng nhất ha vừa tầm mắt với mình rồi bây giờ là mình sẽ gạt qua bên trái để mình chỉnh kiến kiến trái kiến bên trái nó như thế này á, là chúng ta sẽ thấy là thùng cái thùng nó chiếm diện tích của cái kiến quá lớn thì mình sẽ mở ra để mình khắc phục những cái, cái, cái ờ, cho cho cái điểm mù nó ít lại nó như thế này sẽ là thích hợp